cái việc mà đàm phán nó rất là quan trọng trong cái việc mà mua bán à, bất động sản nên là hôm nay tôi làm cái video này để muốn chia sẻ cho các bạn bảy cái bí quyết nó rất là quan trọng khi mà bạn đi đàm phán ha nó sẽ giúp bạn à, rất là nhiều trong cái việc đàm phán thì à, thật ra là à, đàm phán nó không có đơn thuần là cái việc mà là mình ờ, chỉ là đàm phán cái à, giá bán hoặc là về giá cả là những cái điều khoản ha nó còn có rất là nhiều thứ ví dụ là à, đàm phán xem là cái việc mà là tiến độ thanh toán nó như thế nào à, đàm phán xem là cái việc sửa chữa hay cung cấp thêm thiết bị hay là cái về cái thời gian mà có thể giao nhà hoặc là cái thời gian mà nó bạn phải thanh toán như thế nào thì đó tất cả mọi thứ nó đều là bạn phải đàm phán để được cái điều khoản mà tốt nhất thì trong cái việc mà đàm phán thì dựa vào cái kỹ năng đàm phán của bạn bạn sẽ cả hai cùng phải win-win thì mới đạt được cái lợi ích ờ, cả hai cùng đạt được lợi ích thì việc mà đàm phán nó mới ờ, đạt đến cái hiệu quả nhất định thì dưới đây là sẽ là bảy cái bí quyết mà để bạn có thể ờ, đàm phán tốt trong cái việc mà là uh, mua bán bất động sản ha bí quyết thứ nhất là luôn phải để cho đối phương phát biểu trước tại sao mình phải có à, mình phải làm như vậy lý do đầu tiên là nếu đối phương nói giá trước thì bạn sẽ xác định được cái giá trung bình ha tôi nói ví dụ như là à, nếu mà là họ đưa ra cái giá bán đầu tiên là giá bán là 10 tỷ thay vì à, bạn sẽ trả giá thường là à, khi mà người ta đưa ra giá mình sẽ giá là à, thôi bớt cho tôi đi tôi trả 8 tỷ thì thường là nếu à, mình đã đưa ra ở cái mức mà 8 tỷ như vậy thì người ta sẽ canh được cái mức giá à, mức trung bình giữa cái khoảng mà từ 8 tới 10 tỷ ha thì có thể là đâu đó cái thỏa thuận sẽ đạt được từ à, 9 tỷ hoặc 9 tỷ hơn gì đấy nhưng mà nếu mà à, có một cái bí quyết mà nếu mà bạn à, đi đàm phán ha bạn sẽ không bao giờ đưa ra cái giá mà bạn có thể là đâu đó bạn à, vẫn tỏ ý cho khách hàng à, thấy rằng bạn rất là muốn mua cái à, bất động sản đó và có thể là người thứ ba ví dụ như ờ, mẹ bạn hay vợ bạn không đồng ý hoặc là ờ, chưa có ok lắm thì ờ, vì cái lý do đó nên à, vài lần yêu cầu như vậy thì bạn à, sẽ bắt đầu trả giá ha thì ở cái mức nói chung là khi mà mình không bao giờ đưa ra cái uh, trả giá đầu tiên mà mình chỉ có yêu cầu họ có thể là giảm cho mình ở cái mức giá nào đó thay vì như vậy bạn thấy nếu mà bạn nói trước thì bất lợi ta vì cái người mà kia người ta sẽ đánh giá được cái mức trung bình à, bạn sẽ mua như thế nào ha thì nếu mà bạn ừ, có thể điêu được những cái, cái giá tốt thì bạn có thể là bạn mua được với giá mà thấp hơn thị trường 10 tới 20 phần trăm là có chuyện mà có thể ha cũng không có đủ tiền để mua thì có thể là bạn sẽ hỏi là nếu mà anh có thể bớt cho tôi giá thấp nhất là bao nhiêu à, thì họ sẽ tiếp tục họ đưa cái giá và có thể là họ sẽ đưa cái giá bớt đúng không họ để bớt ví dụ 500 triệu đi chẳng hạn thì nó cũng giảm hơn à, thay vì 10 tỷ sẽ nó còn tính 9 tỷ rưỡi thì bạn hãy canh vào cái mức giá đó và tiếp tục à, đưa ra cái mức đàm phán của mình à, cái lý do thứ hai là có thể là những cái người mà bạn đưa ra cái đời đề nghị mà chưa chắc tốt hơn cái người à, khách hàng họ đưa ra đề nghị ha ví dụ bạn đưa ra đề nghị là muốn thuê một khu nhà trọ ha à, với cái giá cái ngân sách là 200 triệu một tháng cho cái dãy phòng trọ đó nhưng mà là bạn thấy trên thị trường thì người ta thường là người ta sẽ đặt cọc 3 tháng bạn nói luôn cái ngân sách của bạn là à, tôi sẽ cho khách hàng biết bạn mong muốn rằng là khi bạn nói tới cái điều đó thì là khách hàng sẽ không đòi thêm ha. nhưng mà chưa chắc ha, có thể là họ chỉ có ờ, yêu cầu bạn đọc cọc hai tháng thôi thì nếu mà bạn đưa ra những cái lời nói trước hay đưa ra những cái giá hay là những cái yêu cầu trước thì bạn đã thiệt hại về cái việc mà là người ta sẽ Ờ, khai thác cái việc đó à, và người ta sẽ cái lời nói của bạn đó để người ta yêu cầu bạn làm một cái việc gì đó à, à, cái bí quyết thứ, thứ hai đó là bạn sẽ ngừng nói ờ, và bắt đầu lắng nghe nhiều hơn ha trong một trong những cái yếu tố quan trọng của cái việc đàm phán đó là à, bạn im lặng à, thật ra là khi trong cái việc đàm phán nếu mà mọi người im lặng thì mọi người rất là cảm thấy khó chịu ha ví dụ bạn đưa ra một cái lời đề nghị nào đó xong đó bạn im lặng à, thì à, nếu mà cái người kia à, họ ví dụ họ là người mua hoặc là người bán nhưng mà họ đang rất gấp à, mua hoặc là rất gấp bán thì họ sẽ thể hiện à, qua cái à, hành động hoặc là những cái cử chỉ lời nói và bạn sẽ thấy được ngay cái điều đó có thể là họ cảm thấy uh, họ uh, bực họ muốn giải quyết xong cho rồi nghe hoặc có thể là họ sẽ bớt cho bạn hoặc là họ sẽ nói giá ha hoặc là họ sẽ tiếp tục giá để cho mình có thể là uh, chốt được cái điều đó thì uh, nếu thì họ sẽ cái cái việc mà là họ sẽ hành động và bạn sẽ thấy ngay được cái điều đó thì bạn uh, những cái người mà phá vỡ cái im lặng đầu tiên và những người đưa ra những cái giá đầu tiên thì thường là những người đó sẽ bị uh, thiệt hại hơn ha thì đây là một cái thủ thuật cơ bản của tất cả những cái uh, uh, nhà đàm phán ha họ chỉ, chỉ sử dụng cái phương án mà là im lặng đưa ra giá hoặc đưa ra đề nghị và sau đó im lặng nặng 10 giây hay 10 phút thì cũng bạn sẽ phải là người à, không bao giờ phá vỡ cái sự im lặng trước tiên mà hãy để cho đối phương phá vỡ ha rồi cái bí quyết thứ ba đó là à, trong cái cuộc đàm phán thông tin là quan trọng nhất à, ví dụ cả hai người cùng đi mua một căn nhà thì à, một người thì à, không biết thông tin gì cả họ chỉ có trả giá và họ chốt được cái cái cái giá đó nhưng mà họ không biết là chủ nhà đang cần phải bán gấp căn nhà đó để di chuyển à, về một nơi khác hoặc là có vấn đề gì đó họ à, cần phải à, bán gấp căn nhà thì bạn à, những cái người mua mà không biết thông tin phía sau thì họ chỉ trả giá và sau đó họ sẽ làm đúng thủ tục theo kiểu là à, sẽ xem xét cái việc mà là à, giấy tờ pháp lý có đầy đủ hay không rồi họ xem định giá rồi họ ờ, cân đối tài chính rồi sau đó mới mới mới đi tới quyết định nhưng mà à, có thể là người thứ hai người ta biết được thông tin phía sau tức là à, qua môi giới ha họ hoặc là qua những cái hàng xóm ở cái vị trí đó họ biết rằng là tất cả mọi pháp lý đều ổn ha và uh, cái nhà này đang chuẩn bị uh, dời đi vì một cái lý do là gì đó hoặc là họ cần bán gấp vì một lý do gì đó đó là những cái thông tin mà ví dụ như là uh, cái người thứ hai họ có thể là họ mua rẻ hơn uh, họ mua rẻ hơn thị trường 10 15 phần trăm nhưng mà họ sẽ uh, offer cái thời gian là uh, sẽ thanh toán ngay trong vòng uh, một tuần hai tuần gì đó thì chắc chắn là uh, chủ nhà vì để đạt được cái mục tiêu của họ đó là họ sẽ bán uh, để họ giải quyết công việc của họ à, nên là có người uh, nếu mà cái người thứ hai họ có thông tin thì họ vẫn uh, có kết quả tốt hơn người thứ nhất đúng không ạ thì đó là cái à, việc mà mình phải luôn luôn trong cái kinh ờ, trong cái việc mà đàm phán là luôn luôn là mình phải là thông tin là quan trọng nhất rồi cái bí quyết thứ tư đó là à, trong đàm phán bạn phải luôn luôn là người nhượng bộ cuối cùng à, bạn phải tìm cách để hướng bên kia làm sao họ có thể là à, thỏa những cái điều kiện với những cái yêu cầu của mình ha à, nhưng mà bạn phải làm sao để cho họ không không nhận ra điều đó đúng không bạn sẽ à, đối với những cái người mà khách hàng bạn phải ờ, đàm phán đi đàm phán lại nhiều lần thì bạn sẽ áp dụng cái cách này ha và luôn luôn là người đưa ra cái uh, nhiệm vụ cuối cùng ví dụ như ha thay vì là mình sẽ nói đồng hai bên đồng ý cái giá uh, chốt cái giá đó và mình sẽ tiến hành uh, ký hợp đồng đặt cọc nhưng mà thay vì ừ, bạn nói là ok uh, tôi đồng ý giá này và chúng ta ký hợp đồng đặt cọc thì bạn có thể nói rằng là uh, tôi đồng ý giá này nhưng mà với điều kiện thì có thể là à, anh à, sẽ à, hoặc là sơn sửa hoặc là cái khoảng thời gian à, thanh toán của anh sớm hơn hoặc là nói chung là mình đưa thêm cái điều kiện ra à, và họ à, nói chung là mình sẽ không nhượng bộ ha để cho họ sẽ à, sẽ phải thêm những ừ, thỏa những cái điều khoản của mình à, và cái có thể là nhưng mà sau đó nếu mà khách hàng họ không thể nào mà đáp ứng được cái yêu cầu đó họ sẽ nói cái của họ tại vì cái ban đầu là giá là ok họ đã, mình đã đồng ý uh, cái giá đó và thỏa thuận đã đồng ý nhưng mình thêm những cái điều khoản ha thì uh, hoặc là anh ta không thể làm được trong vòng sáng mai hoặc là anh ta cũng không thể nào mà kéo giãn cái thời gian thanh toán tới 6 tháng thì anh ta sẽ đưa ra một cái lời đề nghị nào đó thì và qua những cái lời đề nghị đó bạn sẽ có một cái những cái lời đề nghị tốt nhất cho bạn ha rồi cái bí quyết thứ năm đó là luôn luôn áp dụng một bức phạt à, đối với những lần mà à, người phía đối phương ra lời đề nghị ví dụ họ đề nghị là giảm cái thời gian à, à, thanh toán ra thì bạn sẽ à, có một cái bức phạt ha giống như là một cái ví dụ anh muốn đạt điều này thì anh phải làm điều kia cho tôi đó qua những cái việc đó thì mình phải luôn luôn là người à, đưa ra những cái uh, làm sao để cho họ cảm thấy là nếu mà họ muốn đạt được điều đó điều này thì họ phải mất một điều khác ha thì uh, đó cũng là một cái ờ, bí quyết theo thứ sáu đó là uh, luôn luôn tranh luận trong đàm phán ha thường á, là nếu mà cái việc mà mua bán diễn ra dễ dàng à, mọi thứ đều dễ dàng và suôn sẻ thì à, bản thân bạn à, cũng sẽ nghi ngờ bạn sẽ đặt ra cái câu hỏi không biết ở dần sau cái cái điều này nó có vấn đề gì nữa hay không và tại sao mua bán nó xảy ra dễ dàng như vậy ha không phải là chỉ một bên mà có thể cả hai bên nghĩ rằng chắc bên kia nó có lợi lắm hay là mua được ờ, giá tốt rồi giá hời thì sau đó sẽ phải hai bên ờ, sẽ muốn sẽ đàm phán lại về điều đó thì để cho tránh cái việc mà phải đàm phán lại và những cái điều đó xảy ra thì bạn phải Ờ, luôn luôn ha ví dụ uh, mình biết là điều đó mình ok mình ổn giá đó là giá thấp hơn thị trường ha, à, mình cũng không có đồng ý ngay à, hoặc là mình sẽ uh, luôn luôn tranh luận và luôn luôn uh, đưa ra những cái điều khoản hay là hai bên có thể hiểu nhau và nói chung là uh, để họ cảm thấy là họ chiến thắng à, trong cái việc mà đàm phán này đừng có để mọi việc nó diễn ra đơn giản và dễ dàng thì họ sẽ cảm thấy nghi ngờ về cái điều đó là bí quyết thứ bảy đó là à, hãy chú ý ha tới cái tôi cá nhân ha thường á, là cũng có thể là à, mình à, thường nghĩ là trong đàm phán á, là mình chỉ quan tâm tới cái việc giá cả hay thời hạn à, thanh toán hay là gì gì đó nhưng mọi người thường á, là à, quên cái việc là có thể là đâu đó ừ, người ta cũng vì cái cái tôi của họ ha ví dụ tôi có một cái ví dụ lúc trước tôi à, đi mua một cái bất động sản ha thì à, cái chủ nhà đó nhất quyết không bán cho cái cái người kia tại vì là ờ, người đó nói cái điều gì mà anh ấy không vừa lòng ha à, bằng giá anh cũng không bán mà anh lại bán rẻ cho tôi hơn à, một chút xíu nhưng mà là tại vì người ta cái tôi của người ta quá lớn ha người ta không à, không chấp nhận cái điều đó và người ta không bán và cái anh đó à, không mua không được và sau đó phải mua lại từ tôi một cái giá mắc hơn rất là nhiều nên trong đàm phán đó thì mình phải luôn luôn hoặc là mình sẽ có những cái lời khen ngợi họ ví dụ nhà họ xây rất là đẹp thì mình cũng khen thì thật ra nó đẹp à, mình khen thì làm cho họ cảm thấy là họ hài lòng về điều đó và ờ, cái cái không khí trong cái buổi đàm phán nó cảm thấy là nó dễ chịu hơn thoải mái hơn và mọi người cảm thấy có thể là uh, người ta sẽ giảm giá cho bạn hoặc là người ta uh, cảm thấy là à phù hợp người ta sẽ bán cho bạn ha mà bạn làm mọi thứ nó của bạn cảm thấy là thoải mái uh, họ uh, dễ chịu ha thì họ họ có thể giảm giá hoặc là họ sẽ chấp nhận những cái điều khoản mà bạn mong muốn à, đó là một vài cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái việc mà các bạn đi đầu tư à, các bạn à, đàm phán với khách hàng hoặc là để mua hoặc là bán cái cái bất động sản của mình à, nếu các bạn à, thấy cái video này có giá trị cho một ai đó hãy giúp chúng tôi chia sẻ nó cho họ và hãy subscribe cái kênh video của tôi để các bạn có thể nhận à, cái video sớm nhất có thể cảm ơn và xin chào hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo